Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đại bi đại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 tăng vương bồ tát Om ha ha ha Un sam mô đi so